Xin chào các bạn đang đón xem video của Lem Đô Thị Có một thực trạng mà ai cũng thấy Đó là ở Việt Nam Bất cứ một tuyến đường sắt đô thị nào Kể cả đang nằm trên quy hoạch hay đang được triển khai xây dựng Thì cũng đều chậm tiến độ Ngoại trừ tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đã được đưa vào khai thác vào tháng 10 năm 2021 thì 5 tuyến đường sắt còn lại đang được triển khai ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đều rất chật vật trong công tác triển khai đầu tư. Vậy hiện tại,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 Bộ Giao thông Vận tải chủ quản đầu tư hai dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ quản đầu tư hai dự án và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ quản đầu tư hai dự án. Ngoại trừ tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông được đưa vào khai thác vào tháng 10 năm 2021 thì 5 tuyến đường sắt còn lại đều đang giai đoạn xây dựng hoặc chuẩn bị đầu tư, dù đều được khởi động từ năm đến hơn 10 năm trước. Đầu tiên là dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông. Tuyến này được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt vào năm 2008. Sau khi điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là 18.001,5 tỷ đồng, dự án đã hoàn thành công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vào vận hành khai thác tháng 11 năm 2021. Theo báo cáo của đơn vị vận hành khai thác cho thấy, hiệu quả khai thác vận tải hành khách khu vực được nâng cao. Sau 10 tháng vận hành khai thác 6 đoàn tàu, giãn cách chạy tàu 10 phút, vận chuyển được 5,45 triệu hành khách, bình quân 18.300 hành khách trên một ngày. Tỷ lệ sử dụng vé tháng bình quân trong ngày chiếm 55 đến 60%, giờ cao điểm là 75 đến 80%. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành khai thác tuyến đường sắt, đơn vị khai thác đã triển khai điều chỉnh biểu đồ chạy tàu từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 để vận hành khai thác 9 đoàn tàu, giãn cách chạy tàu 6 phút. Tiếp theo là dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội. Dự án này được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt đầu tư dự án vào năm 2009. Tính đến nay đã là 14 năm. Phê duyệt điều chỉnh dự án năm 2019, 2020 với tổng mức đầu tư là hơn 1,17 tỷ euro. Dự án có 10 gói thầu chính, gồm 9 gói thầu về xây lắp, thiết bị, 5 gói thầu xây lắp, 4 gói thầu thiết bị và một gói tư vấn thực hiện dự án. Đến nay, đã hoàn thành công tác ký hợp đồng và triển khai thi công 9 trên 9 gói thầu chính về xây lắp và thiết bị. Trong đó, gói thầu CP01 và CP04 đã thi công xong, hiện đang hoàn thiện hồ sơ hoàn công. Tiến độ chung dự án đạt khoảng 75,28%, Tiến độ tổng thể đoạn trên cao đạt 96,8%. Đến nay, 9 trên 10 hợp đồng các gói thầu cần phải ký kết các phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thực hiện và bổ sung các chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. Giữa tháng 9 năm 2022, thành phố Hà Nội cũng đã có thống nhất đề xuất chính phủ điều chỉnh thời gian hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội – từ 2009-2022 thành 2009-2027, trong đó chưa bao gồm thời gian bảo hành 24 tháng. Trong đó, khai thác vận hành đoạn trên cao từ cuối năm 2022, khai thác vận hành toàn tuyến từ năm 2027. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tăng từ 32.910 tỷ đồng lên 34.826 tỷ đồng, tăng thêm 1.916 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn ngân sách thành phố tăng 3.895,9 tỷ đồng, phần vốn vay ODA giảm 1.979,9 tỷ đồng. Và bây giờ là dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 đoạn Yên Viên Ngọc Hồi. Dự án Yên Viên Ngọc Hồi được phê duyệt vào năm 2004, ban đầu giao cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư. Năm 2007, Bộ Giao thông Vận tải tách dự án làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng tổ hợp ga Ngọc Hồi và đoạn Già Lâm Giáp Bát với tổng mức đầu tư là 19.460 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Nhật Bản là hơn 13.970 tỷ đồng vốn đối ứng của Việt Nam là 5.480 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Năm 2014, 6 cán bộ đường sắt bị bắt vì tội nhận hối lộ của nhà thầu tư vấn GTC của Nhật Bản. Đến tháng 11 năm 2014, dự án được chuyển lại cho Bộ Giao thông Vận tải. Ban Quản lý Dự án Đường sắt là đơn vị quản lý trực tiếp sau nhiều năm, chủ đầu tư vẫn sậm chân ở khâu giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thi công tổ hợp ga Ngọc Hồi. Đây là một siêu nhà ga có chức năng trung chuyển, tiếp nhận cả tàu đường sắt quốc gia lẫn đường sắt đô thị, đồng thời cũng là khu depot lớn nhất Việt Nam. Theo quy hoạch đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt Bắc Nam không đi xuyên qua nội thành Hà Nội. Đầu phía Bắc dừng ở ga Yên Viên, huyện Gia Lâm, phía Nam dừng ở ga Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Đoạn đường sắt Yên Viên Ngọc Hồi đi xuyên qua nội đô sẽ được thiết kế như đường sắt đô thị. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải bàn giao hồ sơ dự án Metro Yên Viên Ngọc Hồi cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án sẽ được giao về cho Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị Hà Nội quản lý. Đơn vị này cũng đang chật vật với tiến độ y ạch của tuyến Metro nhổn ga Hà Nội. sau gần 19 năm từ ngày được phê duyệt, dự án vẫn chưa triển khai thi công các gói thầu hiện trường. Một loạt công việc quan trọng như xây dựng tổ hợp ga Ngọc Hồi, xây cầu đường sắt qua sông Hồng, di rời ga Hà Nội, Giáp Bát vẫn chưa được triển khai. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo. Dự án này do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt từ đầu năm 2008 với tổng mức đầu tư 19.555 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn của dự án năm 2022 đến hết 31 tháng 8 năm 2022 là 220 tỷ đồng vốn trong nước. Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 là 890,9 tỷ đồng Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang triển khai giả soát, hoàn thiện báo cáo đề xuất để chỉnh Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, gồm điều chỉnh phương án vị trí, tổng mặt bằng ga ngầm C9 khỏi vùng bảo vệ 2 để giảm thiểu ảnh hưởng đến khu di tích Hồ Hoàn Kiếm, điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án, tăng từ 19.555 tỷ đồng lên 35.678 tỷ đồng, tăng thêm 16.123 tỷ đồng. giải thích lý do điều chỉnh tổng mức đầu tư. MRB cho rằng, dự án được nghiên cứu lập tại giai đoạn 2007-2008. Khi đó ở Việt Nam chưa có đầy đủ các định mức, đơn giá áp dụng cho loại công trình đường sắt đô thị, nên việc xác định tổng mức đầu tư của đơn vị tư vấn chỉ là dựa trên cơ sở suất đầu tư của các công trình tương tự khu vực châu Á, thực hiện từ những năm 2000. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thành phố Hồ Chí Minh với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Suối Tiên. Dự án này được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào năm 2007, phê duyệt điều chỉnh dự án năm 2008, 2011, 2019, 2021 với tổng mức đầu tư hơn 43.757 tỷ đồng. lũy kế khối lượng tổng thể của toàn dự án đạt khoảng 92,19%. Đến cuối năm 2022, đạt khoảng 93%. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép tiến hành thủ tục và phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Theo đó, thời gian hoàn thành thi công là cuối quý 4 năm 2023 Thời gian kết thúc dự án là từ năm 2024 đến hết năm 2028. Cuối cùng là dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Tham Lương. Dự án này được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào năm 2010, phê duyệt điều chỉnh năm 2013, 2019 với tổng mức đầu tư hơn 47.890 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân vốn ODA từ đầu dự án đến ngày 16 tháng 9 năm 2022 là 931,6 trên 37.468 tỷ đồng, đạt 2,5% trên tổng vốn đầu tư. Lũy kế giải ngân từ kế hoạch vốn đối ứng từ dự án đến ngày 16 tháng 9 năm 2022 là 4.613,1 trên 10.403,8 tỷ đồng, đạt 35,38% trên tổng vốn đầu tư. Căn cứ theo tiến độ thực hiện của dự án đã được các nhà tài trợ thống nhất theo quy định hiện hành của Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép tiến hành thủ tục và phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án với thời gian hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2030. Hiện nay, Bộ Kế hoạch Đầu tư đang lấy ý kiến các bộ về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với tiến độ hiện tại của 6 đại dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Có thể thấy, tiến độ đường sắt đô thị ở Việt Nam là một cái gì đó vô cùng nan giải đúng không các bạn?